quý vị và các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn máy rửa xe áp lực cao Lucky Z LT590 5590 áp lực 1900 PSI đây, máy có khối lượng rất là nặng nặng 28 kg và đây 28 kg và cả kích thước thùng thì là 32 kg phụ kiện theo máy thì gồm có chõ lọc này Ờ, dây hút nước mồi này dài à, một mét rưỡi và dây phun áp lực dài 10 mét Đấy. dây cắm điện đây là các nối nối vào đây đây là súng súng phun của máy súng có điều chỉnh à, được à, chế độ phun phun xương hay là phun xịt rửa xe máy ô tô các thứ đây là công tắc mở của máy công tắc đóng mở Đấy, đồng hồ ờ, đo áp lực có cả núm điều khiển ờ, áp lực của nó Đây. quay hướng này sẽ là giảm áp lực còn quay hướng này sẽ là tăng áp lực đây có ký hiệu ở trên số ờ, này máy motor từ rất là nặng đây à, có đây là đầu vào của máy còn đây là đầu ra thì theo máy à, còn có đây cả răng sơ cua nữa máy à, công suất 2,2 kW ờ, sử dụng điện 220V và nước là 8 lít trên 1 phút Đấy, súng rất là chắc chắn 2,2 kW rất là lớn 1900 PSI thì uh, đây còn đây là sách hướng dẫn sử dụng của máy nữa Đấy, sách hướng dẫn và ghi thông số kỹ thuật thì uh, quý khách có nhu cầu mua máy rửa xe gia đình máy rửa xe áp lực cao thì uh, vui lòng uh, liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ ở 9523 Giải phóng Hoàng Mai, Hà Nội. Cảm ơn ờ, quý vị và các bạn đã theo dõi video. Bấm đăng ký kênh của Điện Máy Cường Linh để ờ, theo dõi các video mới nhất của chúng tôi. Xin là ờ, cảm ơn quý vị và các bạn.